tiếp thì em quan sát ở đây sẽ có hai ví để chúng ta có thể nạp tiền nhá là ví cơ bản và ví trả phí ngoài ra bên dưới sẽ có các thông tin và ghi chú anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha rồi mình nạp tiền vào ví cơ bản, mình nhấn chọn vào chuyển vào ví cơ bản này. Ok thì đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như địa chỉ ví TRX UST của anh em mạng TDC20 nha. Anh em sẽ nhấn vào sao chép địa chỉ thế nên sao chép địa chỉ này, sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onus vân vân và mời ha. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để đây nạp tiền nha. Và anh em cũng lưu ý là min lạc chi app này là 5 TRX hoặc 1 UST ha ví dụ như đây mình truy cập vào ví Binance của mình này Thiếu tiên nhất mục địa chỉ anh em sẽ theo hình dán địa chỉ ví TEDx của anh em sẽ áp kia vào đây ha. Sau đó anh em sẽ nhập số lượng TEDx anh em muốn làm này. Dù đây mình làm 50 TEDx chẳng hạn nha. Kế tiếp thì em quan sát này là số TEDx anh em được chép kia sẽ là 49 TEDx nha. Tức là phí mạng lưới đây là một TEDx đó. Kế tiếp thì em sẽ nhấn vào root ở góc bên phải dưới cùng cho mình này. Sau đó chọn xác nhận nha. Ở bước này thì em sẽ tiến hành nhập mã xác minh từ số điện thoại cũng như là email và Google Authenticator ha. Ok như vậy mình đã chuyển 50 TX thành công rồi nhá Thì sau khi chuyển tiền xong rồi thì em quay trở lại app và nhấn mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình nhá Ok mình sẽ load lại trang này Thì hiện tại mục TX dịch Quantity thì à, mình chưa được cộng tiền ha Thì trong lúc chờ tiền cộng ấy, thì mình sẽ chia sẻ review cho em những mục khác ha Rồi đây có mục trading tức là thương mại này thì hôm qua sao này ở đây có 8,2% 82% nghĩa là giờ là anh em sẽ nhận 8,2% trên tổng số TRX hoặc UET anh em nạp vào ha đó và cứ sau 24 giờ tới một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nha và chị thấy bị 8,2% này là mức trung bình thôi có anh em là bao nhiêu thì sẽ có mức lợi nhuận khác nhau ha kiếm nữa thì mình sẽ chia sẻ lại review cho em mục chín rưỡi này thì đây là mục đầu tư anh em nha Financial Product tức là danh sách các gói đầu tư ấy thì ở đây sẽ có hai bốn bốn gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ mức lãi suất cũng như là chu kỳ hạn khác nhau này đó anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn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 mình sẽ chia sẻ review cho em cách chúng ta rút tiền này anh em nhấn mục user withdrawal ha thì đây chúng ta sẽ có ba tài khoản rút tiền là tài khoản cơ bản tài khoản quà tặng và tài khoản quảng cáo nha đó và giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ý, mình có thể rút tối đa là 4,5 0.18 tx nha và mình sẽ điền vào mục câu tờ này là 4.01 nha vì sao vì app này chỉ cho chúng ta rút là hai chữ số thập phân thôi nha tiếp theo mục Gonit Address thì anh em sẽ tiến hành giá địa chi phí TX của anh em này sau đó mục Security Password thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập ha và cùng anh em nhấn vào Confirm để xác nhận rút tiền này lúc này sẽ thông báo là ok tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nhá bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem TRX của mình đã được cộng hay chưa ha thì hôm quan sát này là mình đã nhận được 4,01 TRX thành công rồi nhá ở đây sẽ có bạn lưới ví nạp tiền địa chỉ rồi tê sức của nhà thời gian tiền về này ok thì đó là cách rút tiền cho app này cũng đơn giản như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 Còn bây giờ, hẹn lại các anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang MMO. Bye bye, xin chào.